Tam quỳ tướng của người phụ nữ có phúc khí. Người xưa rất coi trọng việc xem tướng, bao gồm tướng diện, tức khuôn mặt, hành trụ tọa hoa, đi đứng ngồi nằm. Bất kể một cử chỉ điệu bộ sắc thái nào của một người đều có thể nói lên tâm thái, vận mệnh của một người, tốt xấu, sang hèn khác nhau. Tuy nhiên, khuôn mặt là đặc điểm được xem là dễ đánh giá nhất về phương diện nhân tướng học. Vậy người phụ nữ có tướng mạo khuôn mặt như thế nào thì được xem là có phúc khí. Tam quỳ tường sau đây ở người phụ nữ sẽ nói tiết lộ điều này. Quỳ tường thứ nhất, cung điển trạch rộng rãi. Cung điển trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điển trạch của phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay sẹo, vậy thì đại đa số họ đều có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế. Nhiều người còn có thể kế thừa tài sản của gia đình và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Người phụ nữ có đặc điểm như này sau khi kết hôn có thể giúp cho chồng thành đạt, sung túc, mang lại nhiều tài phú cho chồng. Quỳ tướng thứ hai, cằm đầy đạn. Phụ nữ có cằm đầy đạn là người sống tình cảm, không chỉ dễ dàng ứng xử hòa thuận với người khác, mà còn là một người thân thiện. Có câu, cằm má đầy đạn, vượng phù thịnh gia, nghĩa là người có cằm tròn trịa hoặc hai má đầy đạn là người quý tướng vượng phu. Nếu lấy được người nữ tâm tính hiền thục như thế làm vợ, thế thì người chồng sẽ rất hạnh phúc, bởi thông thường những người phụ nữ có thiện tâm lại tài nức thì không chỉ chăm sóc tốt gia đình mà còn khoan dung, độ lượng, hiền lành, phúc hậu. Họ sẽ khiến nửa kia luôn yên tâm, nhất là trong việc quán xuyến gia đình. Quỷ tướng thứ ba, nhân trung sâu dài, sáng sủa. Trong nhân tướng học cho rằng, phụ nữ mà nhân trung sáng sủa, sâu dài thông thường có sức khỏe tốt, có thể sinh ra đứa trẻ thông minh. Đứa trẻ sinh ra cũng dễ dàng mang trong mình sự hiếu thuận, thông minh nhiều phúc, tương lai thành tựu cao. Hình dáng của nhân trung sáng sủa cũng là tượng trưng cho sự trường thọ, nhân trung cũng được ví như thọ đường. Phụ nữ đàm đang, tháo vát thêm vào trường thọ, thì chồng vinh hiển còn hiếu thuận, người có tướng mặt như thế thông thường có vận mệnh tốt. Quỳ tường thứ bốn mũi cao thẳng. Phụ nữ có mũi cao mà thẳng, sơn căn, gốc mũi, cao đầy, cánh mũi đầy đặn, đại bộ phận là có phúc khí, phong thái cao quý, có mệnh phu nhân. Phụ nữ có tướng mũi đẹp sáng, dù học tập không xuất chúng, nhưng không phải là không có tiền đồ, vì dựa vào sự tự tin và giỏi giang của cô ấy, sự nghiệp cũng dần thu được thành quả, có được sự giúp đỡ của chồng, đồng thời cũng là người tốt nhất trong việc hỗ trợ chồng. Bên cạnh đó, phụ nữ có tướng mũi như vậy cũng sẽ có được sự yêu thương và che chở của nửa kia. Quỷ tường thứ năm, dài tai to dày. Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dài tai to dày là người có mệnh tốt, về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khỏe đều không tệ. Phụ nữ có dài tai mềm rất khoan dung nhân hậu với người khác, đặc biệt là đối với chồng con thì rất quan tâm chăm sóc, giàu lòng cảm thông, nhiệt tình với người. Phụ nữ như vậy có phúc khí rất lớn, nếu vợ bạn là người phúc khí, cả nhà vì điều đó mà hòa thuận, hưởng thụ cuộc sống không lo cơm áo. Quỷ tường số 6 lông mày có đường ngấn rõ ràng, thanh tú sáng sủa. Đôi lông mày dài, hiện rõ đường cong, đi từ đầu đến cuối mắt đều rất sáng đẹp. Phụ nữ có được điểm này thì tính cách ôn hòa nhu thuận, phụ nữ bẩm sinh đã có tướng chân mày như vậy không nhiều. Ai có được tướng mày như vậy về phương diện sức khỏe thường rất tốt, đồng thời họ cũng rất may mắn. Quỷ tướng số 7, mắt to và sáng. Phụ nữ có mắt to, tròng trắng và tròng đen phân biệt rõ ràng thông thường rất thông minh. Phụ nữ như vậy thuần khiết lại ngây thơ trong sáng, giản đơn, vui tươi, chính là giống như một bé gái thiện lương xinh đẹp vậy. Hơn nữa, phụ nữ như vậy về mặt ứng xử lại rất lễ độ, khiêm nhường mà không kiêu ngạo. Đồng thời vì vận mệnh của họ rất tốt, cho nên thường lấy thái độ tích cực để đối đãi người khác, dù cho gặp phải khó khăn, đối diện bất hạnh, họ cũng lấy suy nghĩ nhạy bén, tích cực để vượt qua một cách an nhiên. Quỷ tường số 8, giọng nói thanh thoát, ấm áp mềm mại. Phụ nữ có tiếng nói ngọt ngào, ôn nhu nữ tính, dù chồng có vẻ bình thường, cũng vẫn có thể lấy được đàn ông có điều kiện tốt. Phụ nữ có tiếng nói dịu dàng nữ tính đại đa số đều có tính cách mềm mỏng bình bĩnh, vì họ ăn nói nhẹ nhàng không hấp tấp, nên gặp sự việc gì cũng có đủ thời gian để suy nghĩ. Phụ nữ như thế không chỉ hiểu được việc cúi đầu lắng nghe, mà còn có thể hiểu được tâm cảnh người khác, từ đó dễ dàng thành tri kỷ của chồng.